Trinh ừ, ừ. Mình à, mình à, mình nhún à, mình nhún à Ừ à nhún à, ơi

We'll be right back.